Em trai à? Dạo này em lười tắm rồi đấy nhé. Chú mày bốc mùi quá. Anh sắp đuổi chú mày ra ngoài đường rồi đấy nhé. Em biết tắm. Được rồi. Đã thế bố mày cho mày biết, Hô ra! Cuối cùng xung xong con mẹ nó rồi. Cái nổi gì thế nhỉ? Tây ra! Mắt mẹ quá! He he! Em phải tắm lại một lần nữa cho sạch hơn. Ha ha! Quả nhiên đúng như dự đoán của ta. sao khu này toàn thấy trai gái tấp nập, thì khu này toàn nhà nghỉ mà. Ở đây toàn mấy cặp vào nệ nhau. Ờ, ai mà quen? Nani? Ờ, bố. Sao bố lại ở đây? Ờ, sao con lại ở đây? Bố đi với ai thế kia? kia chẳng phải là Choi Song Húc, bạn cũ của con. Đúng là cô ấy rồi. Choi Song Húc là người yêu cũ của con mà. Chào bác. Chuyện dài. Hừ, đợi hơn cả tiếng đồng hồ rồi, mà vẫn chưa thấy đâu. Anh đợi em lâu chưa? Lâu rồi. Sao lần nào em cũng đến muộn là sao? Em đã phải đặt báo thức từ rất sớm để chuẩn bị rồi đấy. Đầu tóc, trang phục, trang điểm phấn son. Bỏ mấy cái khoản ăn mặc trang điểm linh tinh đó đi. Và đến đúng giờ cho anh. Ok, em biết rồi. Vài hôm sau, lại đến muộn nữa rồi. Biết ngay mà, đàn bà làm gì có khái niệm đến đúng giờ. Anh ơi, em ngồi đây nãy giờ mà. Nani? anh đang làm cái nổi gì thế anh cải? Làm gì em hỏi làm gì? Cuối cùng cũng xong. cu. Đi nhậu không anh mời nhé. Uống đề. Chưa gì mà đã gục là sao? Ờ. Ông lỉnh ông linh. Ông ra đầu đinh. Ờ. Mình đang ở đâu thế? Hả? 4 giờ làm rồi. Cái nổi gì thế? Ôi cái định mệnh. thang biến thái nhé. Vãi cả lồn. Lần này nhất định mình phải gặp được ngài ấy. Ngài chính là vị thần của biển cả vĩ đại này. Dù có cày nát cả đáy biển, mình cũng phải tìm ra liệu đây có phải là vị thần đó? Sao thế nhỉ? Kêu la thảm thiết quá. Đúng rồi, chính là ta đây. Mình đã tìm được ý nghĩa cuộc sống rồi. Hãy ở bên em cả đời. Chúng ta sẽ có những khoảnh khắc cùng nhau. Dâm nữ, tớ vĩ tiện ai làm rơi hả? À? Có ai thấy không ta? Nộp cảnh sát đi anh. Xóa đề. Có tiền vào gái rồi nhá. Nộp cho cảnh sát. Gái đẹp đồ hiệu. Xe xịn dế khủng. Ớ non. cái đinh công mạnh chết tôi. Nó bị sưng to rồi. Vô dụng vãi nổi. Đúng là bất tài. Ôi chân tôi. Bị sưng con mẹ nó rồi. Sao ông làm cái nổi gì cũng vô tích sự vậy hả? Đó là do tai nạn thôi. Tôi làm sao mà tránh né được cơ chứ? Ông nói năng như cái nổi ý. Hai nạn thiếu gì liên tiếp con bị một lần nữa thì ở nhà mà phục vụ tôi nhé. Được rồi, muốn phục vụ thì sẽ có người phục vụ. Con lính bị chết, chết do được rồi. Một cái chết có thể do vũ khí sinh học gây ra. Người này khác biệt. Sao chứ? Người lính này chết nhưng khuôn mặt vẫn hạnh phúc. Kỳ lạ. Lạ kỳ. Nhanh lên. Còn tên cuối cùng mà lâu thế. Tháng chưa chết. làm sao cho con nín đây em ơi mở tivi cho nó xem bu bu không chịu đâu không chịu đâu làm sao cho nó nín khóc đây vợ mở hoạt hình cho nó xem buông tao ra tao không say ổn quá làm sao cho nó im lặng mở phim lúc nãy mình xem cho nó xem. What the hell? Tè luôn, nhiều khi mình đéo tè hiểu được, nhiều khi mình đéo tè hiểu được. Để em cầm hộ cho anh nhé. Ừ nhưng mà... Em chỉ đặt lên đùi mình là được ấy mà nhưng đồ đạc trong đây không sạch sẽ lắm. Không sao. Xin cô hãy đặt nó dưới ghế ngồi. Được rồi ạ. À. Và chúng tôi gọi đây là chất. Chất. máy kỳ diệu chuẩn cà phê sữa nóng Really, nigga? Hành tinh này nhiều thỏ quá vì chúng là loài sinh vật sinh sản rất nhanh. Có lẽ chúng ta nên tìm cách hạn chế. Thử tìm một loài sinh vật khác xem. Loài này có vẻ thờ ở với sinh sản. Có lẽ sẽ tốt hơn loài thỏ đấy nhỉ? Ok. Vậy chúng ta sẽ tiêu diệt loài thỏ. Một triệu năm sau. đền anh ấy. Hên vãi cả nổi. Em ấy đã qua độ tuổi 16 cho trăng. Bớ công chúa, ta đã đến đây để cứu nàng. Xin chào hoàng tử. Chúng tôi đã chờ ngài lâu lắm rồi. Ai đấy? Dạ, em chính là người hầu của công chúa nàng đã ngủ đi để giữ nét đẹp của mình được trường tồn. Việc hoàng tử cần làm là hôn nàng, để đánh thức công chúa dậy. Hay làm nhanh đi. Ngại quá, từ lúc ly dị vợ đến giờ, ta chưa hôn ai cả. Thank you.